lý lắc đừng có đi lại nhiều ơi yếm đẹp lắm nó vào thế đấy Lên đây Con này đấu lý lắc khiếp thật anh ạ Không quay được từ đoạn đầu tiên nhỉ ôi ôi thận lấy trượt rồi giờ lại định trượt tứa Nhìn đẹp lắm Và cành này cơ phải không? Phải cành không? Đấy Đấy, đây à? ừ, Đâu đấy không? Chỉ cần nhảy xuống là chết con này chết rồi chết Bảo rồi chứ đi đâu được chắc chắn là chết thôi đấy xuống rồi đấy xuống rồi đấy con này đoạn đầu chưa hay nhỉ sao Đó. vợ về đấy phải không vợ trên con mồi này mình yên tâm đỡ sợ mẹ bổ nhau thì thoải mái lại xuống dưới này đúng không? Ừ. Không có thế treo. Ở nó mình treo bừa. về đấy phải không? Mái thích kìa, <clears throat> dây điện kìa. Nó gì vừa về cạnh nhá. máy trên dây điện đấy. Cái này chỉ nhìn được con trong máy thôi. Ừ. Thế là nhiều khi chim về cũng không thấy đâu mà. Có mắt nhìn trong máy còn nó mắt <laughs> nhìn ngoài nên chịu à. Đấy con máy tít về điện có về đấy. Con này lắc ác nha. Ừ. Cành kia các kiểu nhỉ. Đỏ liên tục. Có đoạn đầu kia cơ. xong rồi đây chỗ đấy hơi không tí tí nó không sao vì đầu cũng chết thôi ở đâu rồi là bám như thế là đỡ bỏ xem ngực này đấy đấy đấy đúng cái đấy nhảy lên là chết nhảy lên là chết mày. nhảy lên chết là gì nó phải đánh trận mới nhảy gió dứng mất hình nhé tại cái cành này nhưng con mồi mình độ ác quá rồi nhỉ đây phập phập có cánh này hai con hợp nhau đấy đấy trẻ đấy mình kéo xoay cái cầu tử ở trong cần gì đánh nó bám lên là được nhiều lá chuối quá. các bạn có thể làm số động không ạ <laughs> yếm thật nhé anh nhìn máy hay nhìn chim anh nhìn chim nhìn chim thôi tự nhìn máy vào rồi đấy nha đấy. vào chưa đấy đấy đúng anh đấy nhờ sao nó chết mà báo động cái gì này? báo động gì đâu hai con là đang sung đang chạm nhau à đấy con mình cũng phù hợp nữa mái xuống rồi vâng? mái trên đầu mái trên đầu rồi đấy chuẩn bị rồi chuẩn bị rồi xong rồi lừa môi lừa môi em yêu xuống à con gì hay là con gì nhảy xuống đấy gì đó quái như vậy Ồ. mới. Ngồi. Ừ. Nó phải thế kiểu như sợ nó mới nổ nó đánh. Tự sập xém rồi có này quay ra nó mổ nó. Mong là sập còn quay ra mổ chứ. Nó nhìn là con này đục đầu ấy nhỉ quay mới phê lý lắc không ổn không ổn mấy vớ hả nhìn nào ngồi chạy rồi Trời ơi xong rồi Cái bộ con này to nha Sao lại kéo bọng ít lại mất hình nhỉ Xong rồi còn gì nữa đi lắc ác nha Nhiều con nó đầu ác quá nó đứng cạnh con mình nó sợ được rồi vào chắc chắn không dám không dám đánh trăm phần trăm hay mất mất mất nét nhỉ con này bướng nhà sâu mấy không đánh này còn chưa đạp phát nào đấy nó mà đạp thôi thì dễ ôi cái đừng vớ đừng làm như thế vớ con già lắm rộng gắt nhỉ mấy vào nhỉ rộng ồm chuông rộng gắt nên con mình sợ tám nào hấp rồi mồi à cần gì đằng nào cũng thế rồi nó vẫn đánh mà đằng nào thì cũng <laughs> chấm chấm chấm ấy thì kệ nó chim sớm muộn nó cũng đánh mấy phút rồi à? rồi giờ đi sớm muộn thì cũng đánh thôi đi đâu đúng được cầu đấy còn <clears throat> cầu đấy nhảy xa là chết vợ về hay sao vợ vợ trên đầu có đít đẹp nhỉ đỏ lom coi mọi nhỉ giáo được ngồi nói chân lục tiếp nhỉ lâu đấy như đi đường sung thế cơ mà ừ. chắc là kinh nghiệm chinh chiến chưa nhiều nón đẩy câu như thế đó chỉ cần là thái độ thôi nhỉ ừ. là thái độ thôi trong ngoài sung nhẹ đấy chỗ em có chỗ như thế mà con chim rừng về nó ác quá con con mình tự sợ ấy nó còn chả đánh phát nào con này kinh rồi to nhê <laughs> mẹ mày con này chắc là để chứ đấy <laughs> một con tam lung một con tinh hanh mà để hai con cái con văn quán hôm qua đấy đấy con đấy mình qua chứ mình qua mình biết hay rồi ôm về ra nó hay rất nhiều luôn thì chạy đứng ở trong đi này nhanh nhanh mẹ toàn hai thằng đứng đấy không phải là không phải là ngồi quay đâu vậy con mình sợ nó lúc nào cũng đánh thôi lâu yếm kìa nhỉ cầm được con mồi nó đủ cửa thì khó đấy đây à, một số thằng à, hấp hấp nó bảo nước rụ ấy <laughs> có mà sợ chạy váy cứt ra nước rụ gì mấy thằng trên câu lạc bộ đó tìm con nước rụ chạy đi đâu vậy <laughs> không phải nó bảo là giả vờ sợ có mà giả vờ cứt thì mẹ mới sợ váy cứt ra thì nó chạy giả vờ cái gì có mấy thằng em thấy tìm mồi giả vờ sợ mà khi buổi đến đấu vẫn đấu lại một lát là vừa sợ ấy mẹ hấp quý quý cúi rồi cúi rồi đấy cúi thì nhanh lên anh còn đi bên trong anh chờ đợi còn dám gì nữa thế này thì thôi rồi người to nhỉ cái bộ như quả đạn đấy cơ cho em có một vùng ờ, con kia ác không? nó nó về nó chỉ ngồi dưới lâu coi trăm phần trăm mồi chạy nếu mà mồi khác cái mồi bản địa thì nó quen không sao kiểu gì cũng chết thôi nhưng mà mồi này là mồi nước chạy cầu <laughs> dạo dạo vừa chạy dạo vừa chạy dạo vừa chạy nhảy phát ra ui ở bên kia cái này nó xịt lên một đoạn đấy cho nó nhảy đẹp nhất đấy đúng rồi nhảy sang là chết anh bẻ mẹ canh đi cho em anh đấy. anh bẻ anh lôi cái cành bên phải này bẻ đi cho em không bẻ gập gáy nó xuống đấy mất dậy thế quay nữa chứ đây dạ, đây dạ, dạ. xong ui dậy lên rồi xoay ở cầu kia kia con này mồi chạy thì nó càng được đáo ui phần đấy mà đéo vào cụ tử vô hai cái đừng sao lại đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng mất cái video hết đá sợ thì thôi mà ông ấy còn đeo đánh mà còn tử nữa thì anh đi anh giờ lên cây này đi cái cây lù lù đấy nhiều thằng mới chơi gọi đây là nước dụ dòng vẫn chạy mẹ biết cái gì đâu đánh phát rồi môi quả này đang sốt đó môi quả này về chắc là thịt ngộm thôi đang đấu thế này mà có tác động không lấy được thì cay hộ nhỉ cay đi để không lấy được tao phải lấy con mồi của quảng ra không có lại không mồi em ra thì được ngay nhưng mà ở đấy thì không có người đi lại thì không sợ ừ, nó rồi nó đã đấu rồi cho con mộc ra nó cũng nhảy thôi ừ. Kêu quyêu cái là nó về ngay mà, gì đâu Đang cay mà Mỏi hết chân em vào đây này, mẹ công hiến cái video đấy Tớ lúc đầu vào nó, nó hót kiểu đấy tôi thích rồi Xê không tiếp không? Ôi u. Vật này lối kỹ thuật treo rất Mẹ đánh quay lồng phim mê nhỉ. à Mỏi quá, sợ mất video nhỉ Ngồi xuống chắc đéo được ấy. đây anh em nào bảo thích nước dụ à, giả vờ chạy thì đây nhá đây là giả vờ hay là thế nào thì anh em tự xem nhá ấy thích thì à, cứ liên hệ nhá con mối liên hệ anh nam béo này <laughs> đường phía trước đường phía trước đúng rồi <clears throat> đấy đây đây đây nó đẩy sang đấy nó đẩy sang này con này lại giúp đi tố mày đi <laughs> hài hộ nhá đó, Đã. nó chỉ đừng có cầu vào đấy đứng thôi mà đừng đéo cái quay sai mê bực thật nhưng mà dù quay sai không quay sang thì mồi cũng chạy từ lâu rồi nhưng mà quay sang là nó nhảy nhá đúng một cầu đấy à, quay sang thì giờ lại được chín rồi thế thôi nhưng mà em thích xem thế này hơn ơ ờ, em thích xem hồi hộp này phê hơn Đấy đã rất xoay bay lên may là cầu cao ba bốn phát rồi đấy nhá ừ. cầu, mà thấm lên sập từ lâu dạ. bé xuống cái cầu do mình chỉnh mà cầu cao đánh như xưa nó rút qua dưới kìa <laughs> thế mới phê phải không đấy đúng kiểu đấy đấy đấy Ôi, hơi mỏi tay đấy mẹ mồi nó đang nước rụng đẹp như thế <laughs> Nó đang chạy cầu Ôi gào ơn sợ chạy ra đuổi đánh Không thấy mồi sắn Anh em kết con mồi này cứ liên hệ nhé Anh em kết con mồi thì cứ liên hệ anh à, đường phía trước nhá <laughs> vào chưa nhá nó đánh xoay hết rồi đẹp nhỉ đẹp không à. chưa phải tôm nhỉ chưa tôm đâu hồng to thì được cái hồng to đẹp. đẹp em thích cái yếu cho mày nằm một lúc thôi, không mổ Không mổ đâu, mẹ thế này thì còn dám mổ á dạ, Nó xuống á Xuống ngay bên dưới à? Lên rồi phải không? Ôi mỏi quá, em phải ngồi tí dạ, nữa Nó nhìn không không gió mấy nhưng cũng tạm Đứng lâu mỏi quá mồi chạy tung tóe à, gì đó chạy cầu dụ đấy để mạnh đứng lên trên đều đứng đứng xuống lên trên nữa cho nào đứng lên trên nữa nhảy đứng ăn chứ phi đấy đúng rồi nhảy lên cái cành ấy mẹ ngồi ngồi nó đỡ mỏi thật nhưng mà không phê mẹ anh mày hồi hộp lắm rồi đấy bảo thế đi dậy <laughs> anh rồi thôi kệ nó à, <clears throat> nhưng mà mồi mình đeo đánh đeo dấn nó lên được ừ. ừ nó lại kiểu đấy cứ kệ thì mồi lại thảm thêm thôi cái kiểu này nếu mà mình ra chỉnh lại nó về ngay vơ mà thôi cứ kệ nó nhé chơi cả con cú nhìn nó mới xinh nhé nhìn nó mới đúng ờ, một clip thôi có nhiều lúc mình mà đổi canh đổi thế đổi lồng ấy, nó lại tượng clip khác chỉnh lồng đẹp lắm rồi trước ấy mẹ này chéo rất là đẹp nhưng về sau nó đu cái dây dây rừng ấy bé bé kia toàn đu ở đây đánh vào nhiều con nó kiểu đấy mà pháo đấy chỗ đấy là đẹp rồi đúng rồi đấy nó <clears throat> đánh vào sườn ấy mồi mình phải đánh lại dẫn nó lên cơ thế này nó nhảy vào nó mồi mình chạy nó không không không vòng lồng ấy đừng vớ em sau ba ba phát thôi năm bảy phát rồi Ừ, nó đã xoay lông xong xoay nó tự xoay cho nó <laughs> nó tự xoay cho nó để chết sớm xong thế này thì chuẩn bị lấy túi ra để đưa đựng thôi nó lại vào thế ở bên này. Ú, uh, hai phút thôi mọi tay em muốn rồi đấy chắc là đá sạch luôn quay câu rồi phút này. Hơn 30 phút rồi đó. Nếu mà tính mình quay từ đầu ấy. Ừ. 30 phút. Thật cơ đấy. Ô, lồng lại xoay ra kiểu kia đấy. Rõ à. Anh móc cái móc phụ hay móc chính? Móc chính. Thế, móc móc phụ nó mới bám này. Móc chính nó rộng thế mà. Ừ. Kệ nó, tự nhảy vào thôi. mồi mình đánh là nó xoay kéo lên đó chưa chưa có <coughs> kinh nghiệm nhiều

từ bộ đến giọng câu đẹp cách đấu cái lúc đầu nó đấu rồi nhỉ đầu, con này con đuôi với cánh con này dây cầu à? đấu dây cầu đấu dây cầu nó cứ dây với lại đẩy đi đúng thế là ừ. thế nó ở ngoài chứ mà nó nó đánh vào thôi đi ra hạ xuống một tí nữa nhưng mà ấy không hạ được nhỉ ừ. thằng cứ bảo cành này cành nọ mà được đi treo mới biết chỗ đấy là cái vực rồi cây nó mọc ngay cái vực lên có bước ra được cái đâu của cháu ấy đừng đừng đừng đừng rửa anh đừng. con này thuộc dạng hay nói chân thành ấy nhỉ những người được đi bấy như mình cảm tưởng quá là ok <clears throat> lên hơi đau ấy đá này các thầy quay ra ngoài đúng không đừng vớt này lúc đầu chơi kiểu này này đấy nhỉ trời còn căng hơn nữa nó đứng chỗ đấy chị đã mất lòng thấy quá anh hình như xe mình vướng không video đang hay này không muốn ngắt <laughs> nhỉ ngắt đi nó lại thành à, một trang khác rồi <laughs> thất thủ đó còn gì nữa cây đặt tuyết ở kia nữa vậy này vậy này con này mà không vào nữa ra chỉnh lại nhá móc cái móc phụ ấy. móc phụ nó bé nó hẹp nó hám rồi cái móc này nó đánh mấy phát này nó bị xoay mãi thấy của anh thì anh ra lấy đi ra chỉnh lại cái móc ờ, móc phụ ấy đang ra lấy chưa kịp đến nó lại nhảy thì thôi đánh thế mà không sập Thôi anh ra chỉnh đi nó đánh kiểu này không sập đâu Thôi cắt nhanh em, tí nó ghép Tiếp theo à, phần đấy nhanh em Vẫn cảnh thế đấy, vẫn à, góc quay đấy nhá <clears throat> đấy lần sau uh, lên lạng sơn bấy chim là cẩn thận kiểu này đấy gặp uh, toàn hàng khủng ấy vớ mồi <laughs> không kể cả kiểu gì nó cũng đánh anh anh móc móc gì móc phụ gì móc phụ nó không không không quay được đâu Đi đâu nó chả đánh vào. Đấy, đúng rồi, kiểu đấy luôn. Nhảy sao mà nó chết. Yếm đẹp nhỉ. Ừ. Đấy, đấy. Kiểu lồng nhá. Nhảy sao mà chết. Đấy thì treo móc phụ mới được cái anh phải treo cái móc chính nó chả quay móc chính nó to sóng ba phút rồi cùng đúng rồi đúng rồi đấy mò mò bên cạnh đấy đúng thật tránh cầu tử ấy khuôn kìa ừ. cái thế nó đứng ở sát gốc cây bây giờ đứng ra ngoài thôi Dịch rồi dạ, đấy, dịch rồi, đúng rồi Đúng đúng đúng rồi, đấy Đằng nào nó chả sợ tung đồng rồi kệ nó Sáu lên chưa? Chưa, chưa, chưa lên, chưa lên Lại không dắt bên nè Dắt mà à. Dắt hay không dắt thì nó cũng chết thôi dạ, ừ, Thì mới bảo con mồi nó đánh nó dẫn lên ngay Nó đánh xoay một phát lên con này kinh tởm nhỉ con này đúng là kinh tởm rồi rồi nó báo kiểu gì mà từ trên nó nhảy nó báo vào bên cạnh được nhỉ rồi vánh trên xuống thì thẳng lắm nhỉ vâng. lại vấn thế này đây mà về mà gột không lên thành chim nó cũng tin vỡ nhấm vào đấy Dấm rồi Xong trượt rồi kìa Sập trượt rồi Sập trượt rồi Lồng lá thế này Chạy mẹ ra đâu đây rồi Phát này ăn bên này thì ăn thôi Sập mẹ rồi này Dụng một cánh rồi thấy chưa Mẹ nó nhấm lên đéo sập May là nó quấn rồi đấy Không chạy váy vẫn đánh vẫn đánh thì may rồi ngồi đây mọi vái đứng thế này quả này mẹ phải mang một quả ra mang một em ra thì chết thôi có gì đâu con này không đánh được chạy à? không đánh được nó đánh kiểu gì chả vào đánh có một bến thì sập rồi ta đánh bên kia nó đánh kiểu đối thì nó tân vong nó được nhỉ chỗ đấy làm gì có chỗ nào đậu đâu anh ấy biết thể bẻ mấy cái ngô kia đi vướng nó vẫn đậu vào cái bên sập rồi kìa tuyệt vời nhờ trận đi bấy phải thế này nó mới vui đi bấy mà nhảy vào ngay thì chán lắm cả vòng vơ này, này vâng. vơ vòng phát thế này ừ. chim béo đá kiểu đấy bê sợ chim lạng sơn nhá à <laughs> bê sợ đấy không phải cái câu thế đẹp như thế ở bên cạnh chỉ cái việc nhảy sang là được tại con đá bên cạnh bên kia nó đang ở dưới đít kìa ừ. nó làm gì bâu đấy nhỉ mẹ nó làm gì ấy? múa còn tầm bà bận nó vơ anh à. tứ sao lại không quay úp vui nào lâu nữa ừ, xem thế nó mới gây cân đi bẫy về xem hấp dẫn mua nó cũng xuống đá một phát nó không vào thì đổi mồi em mà sung thì nữa vỡ mật thôi nhưng ngoài nó không sung con con trong lòng mình không sung không sung nữa sợ nó bỏ được chưa ừ. đấy nó bông kiểu gì nó bông sao bên cạnh này hả ừ. chỗ mặt như là đéo nhảy chập chất được nhỉ lên, lên. em lên em không con này mà đéo chết thì đúng là nhục cô lồng lá này xong, ui trời ơi tuyệt vời ôi trời ơi kìa đường phía trước đang à, đi gỡ chim <laughs> ui rồi vớt cả mồi ở đây thì đắng lòng rồi con mồi này trời ơi lấy nó lên đây bỏ anh lấy nó lên đây xem mặt mũi em kinh khủng nào mà nó lại như thế ờ. clip này nửa tiếng đấy tí nó ghép hai cái vào nhau là nửa tiếng mới đẹp nhỉ Bỏ nó đi Sắp dám mổ thôi ác nhờ máy là nó sập đây còn trượt cả bên này nữa thì đúng là 6個 đi quay ờ, xem quả mặt phát xem nó như thế nào mà khôn đấy <laughs> ok